em tiền sẽ gửi tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết năm bánh và giới thiệu về dòng xe Mitsubishi Outlander của đại lý bên em. Thì hiện tại thì uh, chiếc xe Outlander đời 2021 này thì nó sẽ có hai phiên bản thôi, đó là bản tiêu chuẩn và bản cao cấp của động cơ là 2.0. Còn đối với bản động cơ 2.4 thì hiện tại nhà máy đang dừng sản xuất. Nếu quý anh chị quan tâm dòng ờ, động cơ 2.4 thì có thể là tham khảo thêm cái dòng Mitsubishi Pajero Sport bên em. Thì ờ, giá nó sẽ cao hơn một chút nữa. Thì với với dòng Palazzo Sport này em sẽ làm một trong video khác để giới thiệu với quý anh chị à, chiếc xe Mitsubishi Outlander tháng 7 này thì uh, đang có chương trình giá uh, giá bán rất tốt từ nhà máy đó là giảm 50 thuế trước bạ nhưng mà uh, tính về tổng thể giá năm bánh của chiếc xe Outlander thì nó sẽ không khác gì đối với so với lại tháng 6 đầu quý anh chị ạ thì cụ thể thì giá năm bánh của chiếc xe Outlander đối với bản cao cấp mà quý anh chị ở tỉnh Hà, ở Hà Nội ạ thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 002 triệu còn đối với quý anh chị mà ở tỉnh mà áp thuế 12% trăm thì giá lăn bánh của nó là 985 triệu đối với quý chị mà ở tỉnh các tỉnh còn lại thì giá lăn bánh của nó là 967 triệu Đó. nếu quý anh chị mà mua xe trả góp thì ờ, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị là trung bình là 80% uh, ờ, giá trị theo xuất theo đơn thì đối với dòng xe Outlander bản cao cấp này thì ngân hàng sẽ cho quý anh chị vay được là 900 em xin lỗi là 695 triệu đấy là số tiền ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay tương đương với lại 8% giá trị của xe có thể nó sẽ hơn nhiều từ 85 đến 90% tùy theo ngân hàng nữa nhưng em đang tính là trung bình là 80% giá trị của xe thì ờ, số tiền tối thiểu bao gồm là 20% tiền đối ứng và các chi phí đăng ký đăng kiểm thì nếu quý chị ở Hà Nội thì cần tối thiểu là 320 triệu còn quý chị ở tỉnh mà áp thuế 12% ấy, thì quý anh chị cần 305 à, triệu và các tỉnh còn lại thì quý anh chị sẽ phải cần 285 à, triệu để có thể là sở hữu chiếc xe này với chi phí này thì bao gồm là các chi phí là đăng ký đăng kiểm thuế chức bạ bảo hiểm thân vỏ bảo hiểm dân sự thì là 20% ờ, tiền đối ứng thì em tạm tính cho quý anh chị vay trong vòng là 8 năm thì ờ, quý anh chị sẽ phải trả số tiền tháng là rơi tầm khoảng 12 triệu 200 đây là tháng đầu tiên còn tháng thứ hai có thể là 12 triệu 100 thì tại vì là cái lãi suất nó sẽ tính theo dư nợ giảm dần quý chị nhé chứ không phải là cố định là, là 12 triệu 200 đâu ạ đó còn nếu quý anh chị mà muốn vay với số tiền là khác không mua tức là thấp hơn hoặc là 50 70 hay là 60 phần trăm giá trị của xe thôi và cái số uh, số ngày tức là hàng tháng quý anh chị phải trả đấy, thì thấp đi và cái số năm quý anh chị cũng muốn là không phải 8 năm mà chỉ là 4 5 năm hoặc 2 3 năm thôi thì cụ thể như nào thì chúng ta sẽ trao đổi qua Zalo hoặc là quý anh chị gọi điện trực tiếp với em Tuyền chúng ta sẽ cùng ờ, thảo luận về ờ, số tiền mà quý anh chị mong muốn và số năm quý anh chị mong muốn trả đấy ạ đối với bản tiêu chuẩn tức là bản thiếu ấy bản Outlander ấy, thì giá làm bánh của nó thì nếu quý anh chị ở Hà Nội thì giá làm bánh của nó là uh, 878 triệu còn đối với quý anh chị mà ở tỉnh mà áp thuế 12% ấy, giá làm bánh của nó là 860 triệu còn đối với quý anh chị mà ở tỉnh mà áp thuế 10% thì giá làm bánh của nó là 844 triệu thôi quý anh chị ạ Đó. thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay trả góp tương đương số tiền là 605 triệu 80% giá trị của xe đấy thì uh, số tiền đối ứng mà quý anh chị phải cần phải có bao gồm 20% số uh, tiền đối ứng này và các chi phí đăng ký đăng kiểm ấy thì đối với chị ở Hà Nội thì số tiền tối thiểu quý chị cần phải có là 285 triệu và quý anh chị ở các tỉnh áp thuế 12% là số tiền đối ứng là 266 triệu. Còn đối với quý anh chị mà áp thuế mà 10% thì quý anh chị cần phải có là 250 triệu. Số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả trong vòng 8 năm thì tháng đầu tiên là rơi tầm khoảng 10 triệu 600 nghìn và tháng thứ hai nó rơi tầm khoảng 10 triệu 500 500 nghìn thì nó tính theo dư lợi giảm dần em nhắc lại tính theo dư nợ giảm dần quý anh chị nhé nó sẽ dần dần nhỏ đi chứ không phải là con số là 10 triệu 600 đâu ạ và sau đây thì em mời quý anh chị là ờ, cùng xem các cái thông số kỹ thuật này ngoại thất và nội thất của chiếc xe Outlander này xem là có phù hợp với quý anh chị hoặc à, các tiêu chí của quý anh chị hay không nhé ở trước mặt em đây là chiếc xe Outlander bản cao cấp quý anh chị nhé vì sao em lại nói quý anh chị là đây là bản cao cấp thì nó sẽ có cái đặc điểm để nhận diện đó là nẹp chân kính này mạ chrome này Đấy. Ờ, và có rửa đèn pha đấy quý chị ạ đây rửa đèn pha đấy đó Đấy là hai cái mà quý anh chị dễ nhận biết nhất với dòng Outlander này. Ngoài ra thì có phần cửa sổ trời. Thì bản cao cấp có, bản tiêu chuẩn nó không có. Về màu sắc thì Outlander bản tiêu chuẩn và bản cao cấp đều là có 5 màu để quý chị lựa chọn. Ngoài màu đỏ quý chị đang thấy đây thì nó sẽ có màu trắng, màu đen, màu nâu và màu xám xanh nữa để quý chị lựa chọn nhé. Xe này có bán kính quay vòng được rất là nhỏ, chỉ có 5,3 mét, rất là dễ quay đầu khi mà quý chị ờ, vào đường hẹp đấy ạ. Cái ờ, khoảng sáng gầm xe của nó cũng rất cao, 190mm, giúp việc ờ, hạn chế va quẹt giữa mặt đường với lại gầm xe. Đa răng là 18 inch, cả bánh trước và bánh sau đều được trang bị là phanh đĩa hết quý chị nhé. Kích thước tổng thể của chiếc xe Outlander này thì kích thước chiều dài của nó tổng chiều dài của nó là 4695 Đấy, còn chiều rộng là 1m81 còn chiều cao của nó là 1m71 quý anh chị nhé Đấy là để quý chị ờ, cân đối về cái ờ, chỗ để xe là của mình để nhìn đây quý anh chị cũng thấy là cái ờ, phần kính kính của các cánh cửa này trước sáng sau tối trông rất là đẹp đúng không ạ đối với bản cao cấp này thì hệ thống chiếu sáng của nó đấy quay hệ thống chiếu sáng này toàn bộ đèn nét hết ngoại trừ à, đèn xi nhan thì nó sẽ à, phải à, cho ánh sáng màu vàng thì nó sẽ là đèn halogen còn lại là đèn led cả đèn gầm đó đây là form kiểu dáng của đời 2021 đấy em sẽ quay một lượt để quý anh chị thấy cái ngoại thất của chiếc xe Under màu đỏ rất đẹp và cũng được rất nhiều người lựa chọn đấy ạ Đây, phần đuôi xe này cái đuôi xe của chiếc xe Amrider thì thực sự rất đẹp đẹp hơn cái phần đồng nếu mà về phương tiện cá nhân của em nhận xét của anh đối với bản cao cấp này thì là cốp chỉnh điện tức là mỏ mở điện rồi quý anh chị nhé đối với bản cao cấp này thì nó sẽ được trang bị là bốn cảm biến lùi rồi còn bản tiêu chuẩn nó sẽ không có cảm biến lùi đâu quý anh chị nhé cái cảm biến lùi này thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là cảnh báo phương tiện cắt ngang này cảnh báo điểm mù này hỗ trợ quý anh chị là lệch nàn đường ấy. đấy nên là bản cao cấp nó sẽ có được các cái tính năng đấy ờ, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần nội thất ở bên trong xe này quý anh chị thấy này từ cánh cửa vào ờ. mình đóng cánh cửa này rất là chắc nịch ờ. anh chị có nghe tiếng chắc nịch của cửa đóng rất nhẹ nhàng và khít ghế toàn bộ ghế được bọc da cao cấp kể bản tiêu chuẩn là bản cao cấp quý anh chị nhé đây là dòng xe 5 cộng 2 Do vậy là ghế thứ ba này Có thể bây giờ em đang gập xuống này Có thể tạo thành một cái khoang Khoang để đồ rất là rộng Còn nếu có người thì chúng ta sẽ dựng cái ghế lên Để ngồi Rất linh động kể cả ghế thứ hai này cũng thế Chúng ta có thể gập và Tạo thành một phần kết hợp với hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba Đây là cửa gió hàng ghế thứ hai quý anh chị nhé Và em sẽ quay cái phần bên trước xe đấy đây vô lăng bọc da này tích hợp là chế độ rảnh tay này chế độ chân ga tự động này đó rất tiện lợi ngoài ra thì em muốn giới thiệu với quý anh chị đó là nãy số thể thao đây, đây cái nãy số thể thao này cái nãy số thể thao này rất là tiện lợi quý anh chị ờ, đi đường đèo hoặc đường xấu thì mình sẽ chuyển số thành số ờ, bán tự động rất tiện cần số bọc da số dích rác này giúp cho quý anh chị là không bị quên khi về về D này chuyển thẳng xuống L Đó. phanh tay điện tử này có cả chế độ auto hold nữa Đó. rất tiện lợi khi quý anh chị ở dừng xe ở chỗ đèn xanh đèn đỏ đấy sấy ghế khi vào mùa đông cho ấm đây còn đây là màn hình màn hình giải trí 8 inch quý chị ạ tích hợp Apple Car và Noel Auto nhé điều hòa tự động hai vùng có thể chế độ tự động này tự động thì em sẽ quay qua để quý chị nắm được về cụ thể như nào thì em mời quý chị qua showroom bên em để ờ, trải nghiệm và lái thử chiếc xe này về an toàn của chiếc xe Outlander thì với bản cao cấp này được trang bị rất nhiều tính năng an toàn như là bảy túi khí này rồi là uh, chống bó cứng phanh này phân phối được phanh điện tử này rồi là trợ lực phanh khẩn cấp này rồi là ừ, cân bằng điện tử và khởi hành ngang dốc rồi có uh, cảnh báo điểm mù này và hỗ trợ chuyển làn đường rồi là cảnh báo phương tiện cất ngang phía sau rồi là hệ thống kiểm soát chân ga đó thì nó có rất nhiều tính năng khác nữa thì nếu quý anh chị quan tâm cái dòng xe Outlander này thì ờ, em mời quý anh chị qua showroom bên em để chúng ta cùng trải nghiệm nếu quý anh chị mà ở khu vực Hà Nội thì em ừ,